À, xin đến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em đang à, đứng tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một cái miếng đất ở có diện tích là 625 m2 ha. Có 100 m thổ cư. Đó. Thuộc ấp Đồng Trâm xã Phước Sang. Cái miếng đất của chúng ta ở đây là nằm ở cái vị trí rất là đẹp ở cái lô góc có cái mặt tiền đường DH508 đây là 12,7 mét Đó. và cách ủy ban xã Phước Sang phía trước là khoảng tầm 1 km cái đất của chúng ta hiện tại thì có để trống và cái mặt tiền đường bê tông này thì là 53 mét nha 53 mét đất chúng ta bằng phẳng so với mặt đường thuận tiện cho cô chú anh chị và các bạn nào mà chúng ta đầu tư xây dựng nhà ở hoặc là mua bán nhỏ cũng được ừ. điện đèn đường là đầy đủ nha nói chung là đầy đủ các cái tiện ích xung quanh hết nhà dân ở đông ừ ngay trung tâm của xã Phước Sang. Thì em báo luôn cho cô chú anh chị và các bạn giá của cái miếng đất này, chủ đất đưa ra là 2 tỷ tư. Còn thương lượng Cô chú anh chị và các bạn nào mà chúng ta quan tâm thì liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552. Đây là cũng là cái số mà em xài Zalo. Đó, em sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Vâng. và nhân đây thì em cũng à, xin nó báo cho anh chị mà chúng ta làm môi giới á, thì à, nếu mà có khách hoặc là có nhu cầu á, thì cứ liên hệ em ha giá cả là chủ đất đưa ra thì cô chú anh chị và các bạn cứ tham khảo thực tế xung quanh rồi à, khi mà đồng ý thì à, cứ liên hệ em em sẽ cho gặp chủ để chúng ta thỏa thuận giá cả dạ. phía bên trong này là cũng có nhà dân ở nha cái miếng đất của chúng ta là cái phần mà đất trống đây chứ không, xung quanh thì à, người ta trồng cao su bây giờ thì em sẽ quay một vòng lại cho cô chú anh chị và các bạn xem tổng thể cái miếng đất nha đó ngay cổng chào luôn rất dễ để nhận biết nha Rồi, em xin cảm ơn ờ, cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.